xuống nào Đấy, xuống đi mỏi mệt thật đấy đá nào em ơi chút nào chết này chết này ui rồi ok nha anh em xong nhá nào có hót trong lục không nào họ trẻ than à vậy vậy cái đéo ấy ai đâu xem nó có hót không anh em nhé chắc là không rồi không hót rồi đã bắt được con à, chả màu họ trẻ than